Cô trò mình cùng nhau vào phần lý thuyết. Tứ giác nội tiếp được định nghĩa như sau. Tứ giác nội tiếp đường tròn, được chưa nhỉ? Là tứ giác có bốn đỉnh cùng nằm trên một đường, à đường tròn. Ta cho tứ giác ABC, được chưa nhỉ? ABCD. Với bốn điểm ABCD cùng nằm trên một đường tròn tâm ô, thì lúc này tứ giác A, B, C, D được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn và đường tròn thì được gọi là đường tròn ngoại tiếp tứ à tứ giác được chưa nhỉ? Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp đường tròn à tâm O, còn đường tròn tâm O được gọi là đường tròn ngoại tiếp tứ à tứ giác. Vậy rất là đơn giản và dễ hiểu đó là gì ạ? Tứ giác nội tiếp đường tròn là tứ giác có bốn đỉnh cùng nằm trên một đường à đường tròn. Đúng không nhỉ? Ta chứng minh khá là nhiều rồi, thậm chí là chứng minh 4 và 5 điểm cùng nằm trên một đường à đường tròn rồi đúng không ạ? Và bây giờ ta mới biết được à tứ giác có bốn đỉnh cùng nằm trên một đường tròn thì được gọi là tứ giác nội tiếp đường à đường tròn. Còn đường tròn được gọi là đường tròn ngoại tiếp tứ à tứ giác. Đó là nội dung của đỉnh à định nghĩa. Được chưa nhỉ?